Chào bạn nhé, nay mình lại giới thiệu với bạn về cách làm món măng ớt nhé. <coughs> cách à, làm món măng ớt mắc mật. Trước tiên lại các bạn chuẩn bị măng này, ăn tre, đá thái thành à, khúc nhỏ ngắn bé như vậy. Hai là chuẩn bị ớt. Chuẩn bị ớt, ớt càng cay thì càng tốt để làm để làm măng ớt mắc mật nhé. Và thứ ba là quả mùng mật. Mùng mật tiếng tay chúng tớ thì gọi là quả mắc mật đấy và thứ tư là các bạn phải chuẩn bị bình một cái bình nhựa bình nhựa hoặc chai nhựa được tốt nhất là có bình nhựa để cái miệng nó rộng thì chúng ta sẽ à, lấy ớt vào dễ hơn lấy ớt lấy băng mật vào dễ hơn đấy đó là ớt tươi các bạn không có thì phải đi nhà mình không có thì đi mua cũng được cái này mình à, ngắt vài hôm rồi nên nó hơi héo một chút rồi nắng quá nên nó hơi héo một chút nha làm ăn hôm nay mật trước tiên chuẩn bị măng ớt ba đồng mật đó là cái bình thế nó mình à, chất lọc cái ớt và ớt ra ngắt cái cuống đi ở đây là mình héo nên mình không ngắt được cái cuống mình lấy cả cái cuống nữa được thực tế là khi ăn ớt thì cái cuống thì không ăn được đâu ạ ừ. ok mình uh, chuẩn bị xong cái nguyên vật liệu rồi ớt rồi măng rồi và măng mật rồi thì à, bây giờ là mình sẽ cho từng thứ vào uh, vào uh, bình nhựa này nhá vào cái lọ nhựa này nhá cái lọ nhựa này đây là cái bình họ bán kẹo nên mình nên có một tem đây kệ không ảnh hưởng gì Rồi, trước tiên là cho một lượt ớt. Đúng ra là mình à, phải bỏ cái cuống này đi. Bỏ cái cuống này đi là hay nhất nhé. Các bạn có thời gian thì cắt cái cuống này đi nhưng mà do này mình bị héo rồi nên không ngắt được. Nên cứ lấy cả cái cuống này. Cho một lượt ớt. Rồi, sau đó là lấy quả măng mật mà. Măng mật mà. Đấy. Măng mật vào. tiếp tục cho măng cứ lấy từng thứ vào thôi ớt tiếp tục cho măng à, cho măng mật bạn phải đảo nó lên sóc sóc để cho nó lẫn nhau hết năng ớt với máng mật nó lẫn vào nhau hết thì cái ớt máng mật này sau này cái nước mình cho vào ấy thì là nó sẽ lên men lên men ủ men thì cái, với cái măng này nó sẽ chua chua và nó cộng với cái vị chua của quả, quả mùng mật này nữa thì thành rất là ngọt cái chua ngọt chua ngọt kia thì để, để ăn mì tôm hay là phở thì quá tuyệt vời cộng với ít cay cay của quả ớt nữa cái cái cây của quả ớt nữa thì là ăn không biết ngấy sao chưa con ok để lấy tí bố kiểm tra chúng ta cứ cho lẫn vào nhá à, trong nữa là mình cho nước vào thôi cho nước và cho một tí muối vào nữa là được nhá một bình như thế này ở ngoài thị trường người ta bán 3 đến 40 nghìn đấy đây là nhà mình có mình tự làm con lấy cho bố cốc nước Lại tiếp tục cho măng cứ cho đều đều rồi Để cho đều đều Đất, có đổ vào đây cho bố Đấy, cho thêm tí nước Đấy. hai cốc nữa đi con ạ Đấy, hai cốc nữa đi Đấy, lại cho ớt rồi cái này do mình à, bằng này mình sẽ chia làm hai bình nhé Đấy, do mình à, làm chật quá thì con này nó lên men ok đây con đổ vào ừ đấy bát cho nó nhiều rồi từ từ nha lấy một bát nữa con ạ một bát nữa một bát nữa đi đây chỉ lấy nước lọc được rồi nếu các bạn đun sôi để nguội được hoặc là nước lá cũng được vào thì càng tốt à, mình thì sẽ cho thêm một tí muối rồi lấy à, một tí muối nhé ok cho thêm à, thì muối thì à, nó có thêm cái độ mặn sau này là cái nước nước mặn ớt này nó có sẽ có thêm cái độ mặn Đấy. thì bây giờ mình à, ngâm như thế này để thôi ngâm để sau này là cái cay của ớt này cây của ớt chua của măng với măng mật quánh với nhau này là làm thành món măng ớt ăn là cũng không cay quá nó sẽ không cay quá không chua quá và nó cũng sẽ không mặn quá Đấy. rồi đây được một bình rồi đây bình nữa nhá Đấy. cho mang vào trước đi rồi măng mật tiếp tục cho măng cho hết ạ vâng cho hết đi măng này là băng tre nhé hết đi cho bố không? Cốc nước nữa. Đây, lấy vào bát này này. Này, bát này cho nhiều. Đây. Lấy bát này đủ đấy. À, lấy một thìa muối cho nữa. muối xuống để sau này cho nó có độ mặn tí của cái nước măng ớt. Nứa đi con ạ. Nứa ít nữa. Bình nhiều hơn. Bình nhiều thì ít rồi. rồi bên này cho tí cho nó ngập lên này ngược lên hết rồi rồi rồi Đấy. sau này cái nước mang ớt này là ăn với mì tôm là không ngấy này là nước chấm này thì mấy ngày là nên dùng thôi Ok, vậy là mình đã có hai bình măng ớt ngon tuyệt vời nhá. Đấy. Thì à, đây là một cái à, cái gì mình biết thôi, mình biết thì mình chia sẻ với các bạn cách là làm món măng ớt cách à, làm măng ớt thì sau này chúng à, ta làm nước chấm này ăn hàng ngày ăn với mì tôm này ăn với à, phở này ăn với bún này đấy và là làm nước chấm trong bữa ăn hàng ngày thì ăn thế rất là thơm ngon cái măng ớt kiểu này làm rất đơn giản không phải cầu kỳ gì cả đấy, chuẩn bị thì rất đơn giản ớt nhà tre nhà mắc mật nhà cái gì ở nhà mình cũng có nên mình phải tận dụng để làm như thế này một bình như vậy mà chúng ta không có mà chúng ta ra ngoài mua phải ba đến bốn mươi nghìn bây giờ năm mươi nghìn đấy 50 nghìn mới mua được ha một một bình măng ớt đầy này nhé một bình măng ớt thế mình tự làm nha tự cung tự cấp tự phục vụ tuyệt vời thì à, các bạn đăng ký ủng hộ kênh nhé mình à, sẽ có động lực chia sẻ những cái video này mình mình biết thì à, mình chia sẻ cho mọi người mà chưa biết thôi ạ còn ai mà biết rồi thì có thể bỏ qua xem đã đấy canh là món măng ớt măng ớt măng mật các bạn đăng ký ủng hộ kênh nhé cảm ơn bạn nhé